anh nói cái tên mới ấy, tại vì cái tên này anh nói nó có nó có không con nó, nó không khó nó, nó khó nói quá cái bắt khỉa bắt khỉa bắt khỉa <laughs> A few moments later. Bắt khỉa. What? Xin chào các bạn, mình tên là Minh Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn tên là bắt khỉa. tên là Có tên là Gọi đu đủ Gọi đu đủ Ta khía Ta khía đó thằng con tương nó vừa mới giới thiệu xong á còn bây giờ với tôi á thì đó là món gỏi đu đủ ba khía và tất nhiên á là công thức để làm được sốt á thì tôi sẽ up ở cuối clip nha nhớ xem nha không xem hơi hận đấy vô bắt đầu làm thôi nguyên liệu là một trái đu đủ cắt cà chua tỏi đậu que người ta ăn đậu đũa nhưng mà mùa này không đậu đũa nên ăn đậu que đây hành tím tôi thích ăn nên tôi bỏ một ít cái lon lá ngò gai và đây thứ đặc biệt đó chính là ba khía trời nhìn vô chảy nước miếng luôn nè và ăn cái này thì phải có ớt cắt như thế này bỏ cái này đi rồi cà chua thì đó bước tiếp theo đó một cây cối bước tiếp theo cầm cái này lên và bỏ tỏi vô dạ ăn tối nhiều con sao hết hơi nắp ít thôi đây tiếp tục tới cà chua bỏ đậu vô luôn bị khúc ra như thế này cho dễ làm đó không cần giải nát đâu dập dập là được rồi ớt ăn bao nhiêu thì bỏ ok dạng xong để vào bên lấy cái bầu lấy cái đu đủ tay cầm cái này và bào thôi ăn bao nhiêu thì làm bao nhiêu trời này mùa mưa ăn cái này thì hết nắp ok xong hành tím thái bỏ vô tiếp tục là ngò gai cắt bỏ cái ốc đi ai ông này ăn được thì cứ bỏ cắt ra từng khúc bỏ vô trong này lấy cái này để đây dầm dầm xí nữa rồi nước sốt đổ vào khuấy đều xong để đây cầm cái này đổ xuống xong rồi cứ bình tĩnh để qua đây lấy cái này lại tất nhiên là con này ba khi á thờ má nhìn nè vô sao gạt dạ, nó xuống lấy cái này dầm đi sợ nó ông trời này mùa mưa mà mấy ông nhìn cái này là mấy ông nhức nách liền thò thấy không đi cái này lại cào nó xuống xong rồi mình bỏ vào thôi lóc ba chanh cắt ra và nặn vào cắt ra đó bỏ cái hộp đi nặn xuống để đó nha đừng vứt bỏ cái hộp. nặng nè khò ơi nhìn chết nách luôn tiếp tục trời ơi ơi lấy cái gió cắt này bỏ vô xong đó bước tiếp theo là cái bao tay xỏ vào hai cái nha và trộn à, rồi. nhấc cả cái đường ruột đó măng em nó đi cái này không vê được nha, măng được thôi măng nè đó măng để cho nó đều ok và xong rồi trời ơi má ông nè thêm một ít đậu phộng bỏ vào trong này trong tay măng tiếp xong rồi đây rồi bỏ cái dĩa lên và và bây giờ thì mời các ông ăn Wrong.